Dạ, kính thưa quý vị khán giả của đài VNTV một lần nữa, Jimmy Thái xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái. À, thưa quý vị, trong tục ngữ cây dao Việt Nam chúng ta có một câu nói rất là hay là sống cái nhà già cái mồ. À, chúng ta còn đang sống vui vẻ đầu năm mới chắc không nói tới chuyện cái mồ. Bây giờ mình hãy tập trung nói chuyện cái nhà. Cái nhà cửa thì người Việt Nam mình chắc chắn ai cũng muốn có một cái. Và cho dù bạn ở Mỹ hay bạn ở Việt Nam có cái nhà vẫn là quan trọng và đó cũng là cái chủ đề mà chúng tôi muốn thưa với quý vị ngày hôm nay và để trò chuyện với quý vị ngày hôm nay chúng tôi mời được một cô à, chuyên gia địa ốc và vừa là một cái khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tại San Diego tại vì cô ta vừa bán địa ốc mà cùng vừa là ca sĩ nữa đó chính là cái cô ca sĩ địa ốc uh, Mindy uh, một nhân vật không xa lạ gì với khán giả của VNTV à, đầu năm anh Jimmy chúc uh, Mindy một năm mới vui vẻ. Uh, Mindy, uh, hello anh Jimmy. um, <laughs> đầu năm thì em chúc cho anh Jimmy và gia đình được nhiều sức khỏe nha. À, uh, và Mindy xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VNTV. uh, Mindy cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị có một năm mới được nhiều sức khỏe và an khang và tình yêu Dạ yeah, rồi cảm ơn Mindy rất là nhiều. À, Mindy có thể giới thiệu với à, quý vị khán giả một uh, chút xíu về cái uh, cái um, tiểu sử cái bản thân của em một chút xíu là bây giờ hiện tại em đang uh, làm trong cái ngành cái cái ngành cái lĩnh vực địa ốc này là bao lâu rồi? À, thưa anh, em ờ, làm về à, địa ốc khoảng được 9 năm. Em là real estate broker à, mà em sign với ờ, cái company gọi là Century ờ, 21 Award. Thì em ừ làm cho họ khoảng 9 năm rồi. Ok, như vậy là em không phải là một cái người sales person mà em có cái broker tức là cái trình độ mình cao hơn và em làm không phải là với một công ty của người Việt hay gì em làm với một công ty uh, Century 21 là một công ty của Mỹ đúng không? dạ dạ thưa phải dạ công ty ờ, Century 21 thì họ làm là global luôn À, ừ. là ở trong nước ngoài nước là chúng em ờ, là cái cái cái công ty rất là lớn và rất là um, đông um, đông um, real estate agent you know, uh-huh. agent làm việc cho họ ok rất là good à mình mình vẫn nhớ cái yếu tố là không phải chỉ trong nước Mỹ mà còn ngoài nước nữa tại vì chút xíu anh Jimmy sẽ hỏi em tại vì anh Jimmy có rất nhiều của khán giả của đài đang sinh sống tại Việt Nam họ không phải là người quốc tịch Mỹ mà họ rất là thích mua nhà ở Việt Nam chút xíu anh Jimmy sẽ hỏi câu đó nha bây giờ cái thể tóm tắt lại em thấy vừa qua năm 2021 là một năm rất là thành công cho cái thị trường đầu tư những người có nhà những người đầu tư về thị trường địa ốc thì à, ngay cả những cái thành phố Sandy của mình em thấy cái giá nhà trong năm rồi nó lên tới 50 phần trăm lận thì theo em nghĩ là trong năm 2022 này cái em nghĩ cái thị trường địa ốc nó sẽ như thế nào mình đi à, thưa anh Jimmy và cũng như là tất cả quý vị khán giả thì um, năm 2022 um, bữa nay là vô là khoảng là đầu năm ha đầu tuần ha mà em check real estate đó, trời ơi, rất là ít anh à. nghĩa là uh, bây giờ nó nó vẫn là seller market ừ. rất là có nhiều người mua và rất là có ít người bán ờ, à. uh, chẳng hạn như ở những cái khu mà thường ờ, thường um, popular mấy khu mình ở San Diego mình mà good school district như Mira Mesa uh, Mira bây giờ hiện giờ chỉ có 12 cái listing à. à, tổng cộng có 12 và thường ngày năm, năm rồi là ít nhất là khoảng là 30 40 tới 60 listing uh, ờ, Poway là cũng là là một cái popular area ở um, 92064 thì 64. 20 listing thôi mà cái đó là cộng những cái listing của như là attached hay là hay là mobile home luôn đó anh ừ. à, thì um, nói chung là vẫn là seller market tại vì khi mà em có listing đó, thì thì à, người ta gọi vào người ta coi nhiều lắm mà trong dòng ngày dài ngày là em có multiple offers um, mà cái giá nó cao hơn cái giá thị trường từ oh. 10 ngàn cho tới 50 ngàn và người mua họ rất là um, aggressive à, anh Jimmy mm. như là họ họ rất là họ họ um, họ làm rất là dễ dàng cho cái người sâu họ cũng như là họ sâu cái bản thân họ để cho cái người sâu rồi họ bán cái nhà cho họ à. thành ra um, bây giờ mà làm sâu rồi thì <laughs> it's a, it's a good market yeah. Ồ, ờ, ồ, ờ, như vậy là em nói cái thị trường em nghĩ là trong năm 2022 này vẫn là cái seller market tức là cái cái thị trường này là hợp cho người bán tại vì có nhiều người mua hơn là người bán đúng không và những cái listing của em em nói là cái vùng Mesa hay là cái vùng Poway là những cái vùng mà có những cái cái trường học rất là tốt và ai cũng nhất là người Việt rất là muốn lên ở để cho con cái mình được đi học những cái trường nổi tiếng những cái trường tốt thì mỗi cái listing giờ tức là những cái nhà mà em lên list là lúc nào cũng có nhiều người muốn mua đúng không? Dạ thưa anh đúng. Dạ. À. Như vậy là bây giờ người ta vẫn còn cái tình trạng là người ta trả cao hơn cái giá nhà và và người ta trả cao như vậy là khoảng bao nhiêu người ta mới mua được những cái căn nhà đó mình đi hả? Oh, wow, ờ, cũng tùy anh. Thí dụ như um, uh, thí dụ như bây giờ cái khu Power đi, anh có thể trả từ 50 ngàn trở lên, uh ừ -huh. um, từ 25 tới năm 25 50 ngàn trở lên đó rồi ừ. có khi 60 ngàn trở lên cũng cũng tùy khu đó thì um, cũng tùy tùy nhà ví dụ như cái nhà họ moving ready họ họ để cái giá thị trường mà thấp hơn cái giá thị trường chút xíu để họ có thể mà mình um, tìm thêm nhiều offer vô khi mà, khi mà mình làm listing agent hay là seller có nhiều offer thì càng tốt là tại vì có nhiều offer thì cái có nhiều có nhiều um, power cho người người seller thì mình drive dạ. yeah. mình mình mình kéo mình mình đẩy cái giá lên lên lên nữa nhưng mà thật sự thì có đẩy cái giá lên cách mấy chân nữa thì người ta vẫn tìm một cái người uh, buyer là the most qualified buyer right. đang mình sẽ nói về cái vấn đề buyer ha thì, uh-huh. thì uh, ờ, qualify qualified buyer thì người ta sẽ um, chọn cái người đó thành à. ra um, rất là competitive cho những người mua nhà. Ồ, oh, như vậy là em nghĩ là cái tình trạng mà mình phải trả năm sáu chục ngàn hơn cái giá người ta hỏi vẫn là cái chuyện sẽ xảy ra trong năm 2022. Dạ. Yeah. Ờ, mà em nói chuyện là đúng à, nhưng mà cũng tùy khu nè anh chẳng hạn như ừ. những hạn chẳng hạn như cái khu mà uh, desirable chẳng hạn như là ừ. Mark Poway, Mira Mesa hay Scripps Ranch hay Rancho ừ. Bernardo mấy cái khu mà school district nó rất là tốt thì người ta lại willing to pay more người ta sẽ trả à. cao hơn right. chẳng hạn như những cái khu north hay là những cái khu mà cái cái cái trường mà nó không bằng thì cái giá thị trường nó vẫn cao mà người ta có thể trả cái cái, cái market đó là cái người mua sẽ ít hơn cái người, người cái những cái khu khác thì cái ừ. giá nó cũng có thể là different Đúng ờ, rồi. cái listing last time cái listen của em hồi tháng 12 á, thì ừ. họ trả khoảng hơn 20 ngàn ờ, wow. nhưng mà không phải là tại vì chỉ trả giá hơn thôi họ pay cash họ không có appraisal nói ừ. chung là cái term của họ rất là rất là aggressive dạ. không có đòi hỏi vì cái cái gì với seller hết thành ra nó ừ. nó dễ dàng cho người seller bán nó, nó có nhiều cái có nhiều yếu tố lắm chứ không ừ. phải là chỉ cái giá cao thôi Ồ, như vậy là chắc là anh phải nhờ mình đi ờ, bán về mình hai ba cái nhà rồi nghe nói thấy nó hấp dẫn quá bán nhà mà quá dễ dàng như vậy. Bây giờ anh Minh đi à, Minh đi cho anh chuẩn bị hỏi cái này tại vì bây giờ cái đài của mình đã có rất là nhiều view từ Việt Nam và yeah. Dạ. anh Jimmy cũng có rất là nhiều học trò Việt Nam và họ cũng khá là khá giả và họ rất là muốn đầu tư vào cái thị trường uh, địa ốc ở nước Mỹ này thì em có thể chia sẻ là một người sống ở Việt Nam không có quốc tịch Mỹ có thể mua nhà được tại Mỹ hay không và nếu mà họ muốn mua nhà thì họ cần phải có những cái gì À, thưa anh Jimmy và cũng như là các uh, quý vị khán giả của đài VNTV thì cái người mà không có quốc tịch Mỹ họ vẫn có thể mua nhà ở nước Mỹ tại vì ở nước Mỹ họ không có um, uh, nói chung là restrict là không có cấm là những người không có quốc tịch họ, họ phải phải um, không có được mua chẳng hạn như cái cái thống kê á, là em vừa mới coi qua là những người mua um, ngoài nước Mỹ như là người ở Trung Quốc, người ở Canada, ở um, ở bên Anh, họ ừ. mua họ tư đầu tư cũng nhiều lắm thì uh, hy vọng là những người ở Việt Nam uh, họ sẽ đầu tư ở Mỹ để mình có thể giúp đỡ những người uh, uh, muốn mua nhà ở ở, ở Mỹ anh biết không? Thì cái điều cần thiết uh, cho những người muốn mua nhà ở Mỹ mà không có quốc tịch thì trước hết uh, là phải mướn cái người làm địa ốc <laughs> em available <laughs> em sẵn sàng à, sẽ mướn cái người làm địa ốc thứ hai dạ. là cái người mua nhà không có quốc tịch nên có um, uh, uh, get cái um, nói chung là apply cho cái tax ID tại vì uh -huh. không có số an sinh xã hội thì mình cần cái tax ID uh, uh -huh. với uh, với um, cái sở thuế và cái thứ ba là uh, họ cần có một cái um, um, cái um, valid passport mà cũng như là không phải là passport ở Mỹ mà passport ở cái nước của họ đó nên uh -huh. passport ở Việt Nam hoặc là um, US um, visa hoặc là driver license ở ờ, ở nước Mỹ uh à -huh. Thứ là họ nên cần có cái người ờ, power of attorney Uh ừ -huh. Power attorney là tại vì khi mình mua nhà ở đây nó có involve mình mình phải viết thư mình phải viết um, mình phải ký giấy tờ đó anh mà uh à -huh ngoài thì rất là khó khăn ha đúng rồi ờ, có bay qua bay lại hoặc là coi nhà inspection đồ này kia đủ thứ thì cái người power of attorney họ sẽ giúp cho họ làm những cái giấy tờ đó cái đó cũng rất là quan trọng uh-huh. cái thứ năm á, là um, họ cái điều này cũng rất là quan trọng ờ, là cái gì mà họ muốn mua cash đó, thì ừ. họ phải um, show cái nhà băng ở cái nhà băng của của thí dụ ở Việt Nam thì show cái nhà băng ở Việt Nam à, và đưa ra thấy là cái tiền có trong đó và và ở Mỹ thì thì thì rất là khó khăn cái vấn đề là tiền không phải mà tự nhiên cái mình bỏ cash siêu nhà băng được trên 10 000 là chính phủ họ hỏi từ đâu tiền đâu ra đó, đúng rồi, đúng rồi. tiền là phải có sẵn sẵn trong nhà băng um, trước khi mua nhà chứ ừ. trong nhà đừng có bỏ tiền vô thì thì sẽ làm cho uh, chính phủ sẽ họ sẽ um, khác họ sẽ um, để ý tới rồi họ yeah, đúng rồi à ok à như vậy là năm cái yếu tố mà Mindy vừa mới chia sẻ anh Jimmy có thể tóm tắt lại cho quý vị tại vì em dùng mấy cái từ tiếng Anh thì có thể là nếu mà với cái view ở Việt Nam có thể họ không hiểu thứ nhất là mình phải có một chuyên gia địa ốc chẳng hạn như Mindy đúng không cần một người như Mindy đại diện cho họ và cái, cái thứ hai nữa là họ phải cần có một cái cái gần như là mình nói nôm na này giống như một cái chứng minh nhân dân hay một cái số căn cước tại Mỹ này và người ta có thể xin được right mà nếu là là chuyên gia địa ốc realtor như mình đi có thể giúp họ xin được cái con số đó đúng không mình dạ. họ, họ cần cái con đó right cái thứ ba nữa là họ cần phải có cái hộ chiếu right và cái hộ chiếu của họ là phải có giá trị chứ nếu mà không có hộ chiếu thì mình sẽ không có giúp họ được cái passport hoặc là cái visa cái thứ tư nữa là cái này anh nghĩ cái này khá là quan trọng là cần phải có một cái power attorney tức là mình nói nôm na là có một cái người ủy quyền tại đây đại diện cho họ tại vì họ không thể là bay từ Việt Nam qua đây đi coi nhà đi kiểm tra nhà rồi làm việc với uh, tất cả những cái chuyên gia bên đây cho nên cần phải có một cái người đại diện cho họ như vậy để mà mà giúp họ trong cái vấn đề làm giấy tờ và cái năm nữa là rất là quan trọng là phải có được cái chứng minh là mình có cái tiền cái cái tiền mình có để mà mình đao cái tiền để mình mua cho dù mình mua mình trả bằng tiền mặt hết hay là mình mua mình đi à, vay mượn mình vẫn phải có được cái này nằm trong nhà băng có sẵn và phải có chứng minh được tiền cái nguồn từ đâu tới chứ không phải là ai à, nói bây giờ tự nhiên tôi uh, có nửa triệu hay tôi có một triệu tôi bỏ một cái bục vô cái tiền để mua cái nhà thì cái sở thuế bên đây nó sẽ hỏi là à, chắc là anh đi cướp nhà băng hay là anh buôn ma túy hay là anh anh làm cái gì đó đúng không dạ yeah. Dạ, yeah. à, rất là hay cái điều này anh Jimmy nghĩ là sẽ rất có lợi tại vì anh Jimmy cũng à, có rất là nhiều người muốn hỏi rồi nói ô làm sao mà thầy có thể giúp em mua được cái nhà ở bên Mỹ rồi này nọ nhưng mà hôm nay thì thật sự là Jimmy mới hiểu được nhiều về cái cái cái vấn đề này như vậy ok à, rất là interesting rồi như vậy thì um, nếu mà đối với những cái người mà đang ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam thì theo cái uh, Mindy thì trong cái năm 2022 này ba cái lời khuyên nếu mà họ nghĩ tới chuyện mua nhà đó là ba cái lời khuyên gì Mindy hả? um, thì ờ, thì um, cái, cái ở Việt à, những người ở Việt Nam hay là ở Mỹ cũng vậy nếu mà hiện giờ mà họ chưa có nhà mà ừ. họ mua nhà thì em lời khuyên thứ nhất là um, em nói cái người đang mướn nhà nên mua nhà là tại vì mình mướn ở Mỹ này cũng rất là mắc tiền anh biết không mà ừ. nếu như mình mua nhà thì mình trả tiền nhà cho cái nhà của mình ừ. còn nếu mà mình mướn nhà cho cái nhà của người cho mình mướn thành ra dù có nhà lớn nhà nhỏ nếu mà mình có có cái khả năng á thì mình đừng có chờ mình đừng ừ. có chờ chờ nhà xuống để tôi mua chờ tôi mướn thì tại vì mình mướn mỗi năm đó là là là bao nhiêu tiền đó mình có thể đổ vô cái căn nhà à, mà mình mua Ờ, cái nhỏ hay lớn hay là hay là cái chỗ nào ở San Diego thì thì thật sự thì one of the best ừ, city rồi ờ, để mình mình mình sống ở đây rồi phải không number one rồi <laughs> number one ừ. đâu yeah. Dạ. Dạ, đó là cái điều thứ nhất cái điều ừ. thứ hai thì uh, nếu như uh, em có nghe nghe nhiều người hỏi về cái vấn đề investment có nghĩa là họ những người họ có nhà rồi họ muốn mua nhà để họ invest để họ cho cho người ta mướn, Cảm thì em thì rất là thực tế những cái người đã có nhà cho mướn rồi họ có thể bán cái nhà đó nó kêu là 1031 exchange đó, anh Jimmy thì sometimes mình anh anh em mình có thể nói về cái cái cái chương trình 1031 exchange uh, nó, uh, một lần, lần khác nhưng mà khi bán một cái căn nhà mình đang cho mướn thì mình dùng hết tại vì nhà nó lên cao đó thì mình có một số số tiền của cái nhà cho mướn cái mình đem vô mình tìm căn nhà khác mà có thể là mình thích hơn hoặc Đúng là rồi. có dòng trong tương lai á mình già mình sẽ về đó mình ở là một một ờ, một story hay là không có không có ờ, lầu có cục thì dạ. đó là cái là là cái thứ hai là cái because because cái cái seller market thì nó có là cái đó là good investment là mình thấy exchange ten, ten through an exchange right. Dạ. cái thứ ba thì những người mà chưa bao giờ mua nhà mà khi mà họ nói ồ bây giờ tôi muốn mua nhà thì em nghĩ là phải be ready có nghĩa là phải nói chuyện với người à, người làm loan anh biết ừ. không nhất á, mình phải nói chuyện với người làm loan rồi người ta sẽ cho mình biết đó là mình có thể là đủ khả năng mua cái nhà như thế nào thì lúc đó rồi mình mới gặp realtor rồi mình bắt đầu mình mình tìm mình đi tìm nhà mà khi mình tìm nhà mình mình thích căn nhà đó mình phải bỏ for du lịch tại vì nhiều buyer họ ví dụ như first time buyer họ họ ngại à, anh chị mình nghĩ không giống như kiểu như mình đi mình đã từng mua nhà hay là những người đã từng mua nhà mình thấy cái xong mình thấy ồ nhìn nước ấm quá mình nhảy xuống mình mình lội mình nhảy xuống mình nhào xuống cái mình lội không còn cái người chưa mua nhà hay là chưa giờ lội cái họ nhìn cái xong cái họ cứ rờ cái chân vô ờ. nước không dám họ không à, dám à, à, à. Mình biết là mình có thể mình chạy xuống tắm đó được <laughs> hay không so um, thì thì basically là cái thứ ba của của của của em là khi mà họ ready thì move forward um, không có nhà nào mình không có thể nào bây giờ là không có good deal nữa mình phải mua mình nếu mình nên mua ok wow ba cái lời khuyên rất là thực tế rồi thì bây giờ là chắc là mình đi cho anh Jimmy tóm tắt lại ba bốn cái điểm chính mà em chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay để trước khi mình chia tay với quán khán giả thì kính thưa quý vị khán giả ba cái điều chỉnh mà Jimmy xin tóm tắt lại qua cái sự trò chuyện của chúng anh em chúng tôi đó là điều thứ nhất theo cái kinh nghiệm à, chuyên môn của mình đi thì năm 2022 vẫn là cái thị trường của những người bán nhà tại vì không có cái số lượng nhà bán trên thị trường bây giờ nó quá ít so với số lượng người muốn mua đó là cái điều đầu tiên cho nên ai mà muốn bán nhà thì cứ nên chuẩn bị tại vì vẫn bạn vẫn có thể bán được cái giá nó cao hơn là cái giá của bạn muốn thứ nhất thứ hai nữa là mình đi chia sẻ là tất cả những người Việt Nam sống ở Việt Nam không có quốc tịch Mỹ vẫn có thể mua nhà tại Mỹ được và sẽ có chúng tôi sẽ để một cái list à, bốn à, năm cái item mà Jim à, Mindy chia sẻ là quý vị cần phải có và nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ thì liên lạc về đài và Mindy à, sẵn sàng à, giúp đỡ cho quý vị và cái điều thứ ba nữa là cái điều ba cái lời khuyên mà Mindy à, chia sẻ mà à, Jimmy nghĩ nó rất là thực tế một người à, đầu tư khá là nhiều trong lĩnh vực địa ốc trong vòng ba chục ba bốn chục năm qua Jimmy hoàn toàn đồng ý thứ nhất là quý vị nên mua nhà thay vì đi mướn nhà tại vì mua nhà là của mình chứ không phải để để trả tiền nhà cho chủ thứ hai nữa là có điều mà một cái điều rất là bí mật mà mình đi nói sơ qua thôi đó là cái 1031 exchange tức là một cái chương trình nếu quý vị có quá tiền lời trong nhà mà quý vị bán mà quý vị sẽ đóng thuế thì mình sẽ đưa cái căn nhà đó về những cái nhà khác và cái tiền thuế đó mình không có phải đóng mình cứ làm như vậy và nó cứ chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng và nó sẽ trở thành tài sản sau này mình có thể mình đưa cho con mình và anh em chúng tôi có thể sẽ có một cái chương trình riêng chỉ tập trung nói về cái 1031 exchange hay không bản thân Jimmy cũng đã làm cái đó rất là nhiều trong những cái căn nhà mình mình à, mình mua bán trong trong cái lĩnh vực investment của mình của mình và cái cuối cùng mà mình đi chia sẻ là nếu mà quý vị muốn mua nhà thì chuẩn bị tinh thần và nhà vô tại vì giống như một cái à, mình gặp một cái dòng sông hay là mình gặp một cái hồ mình nếu mình mới lấy cái chân mình nhúng nhúng nhúng vào thì mình sẽ không bao giờ mà mà mà, mà biết bơi hay là và tắm thoải mái được cứ thấy nước biết rồi nhà vô liền à, và cái thị trường à, không ai biết được là ngày mai nó sẽ ra sao nhưng mà quý vị đầu tư vào nhà nước Mỹ nhất là tại thành phố San Diego này một vùng rất là đẹp thời tiết quá là toàn tuyệt hảo thì chắc chắn là cái giá nhà quý vị nó sẽ là một vấn đề đầu tư hoàn toàn à, hợp tình hợp lý à, và với cái sự tấm tắt như vậy thì bây giờ anh em chúng tôi Xin chào tạm biệt quý vị và nếu quý vị có những cái comment, những cái question gì thì cứ list vào trong cái phần comment khi mà cái video nó lên ờ, và như vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị và làm những cái chương trình kế tiếp. À, như vậy thì à, Mindy, cảm ơn Mindy rất là nhiều đã nói chuyện với à, à, đài VNTV và chương trình Straight Talk của anh Jimmy ngày hôm nay và mình xin à, chào khán giả và mình sẽ hẹn lại khán giả vào trong dịp sau Mindy nhé. Cảm ơn anh Jimmy cho em có cơ hội để tâm sự với anh Jimmy uh, Straight Talk à, và với tất cả khán thính giả của BNTV. Xin cảm ơn anh. Chào, tạm biệt quý vị.